chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên vâng thì uh, do thực tế không thể uh, đến uh, từng nơi để thực tế cho bà con ngay tận mắt thì uh, hôm nay chúng tôi uh, sẽ mang lúa ở các nơi về thực tế tại xưởng luôn đấy thì là để thế nào để xem hiệu quả của con máy tốt lúa mini đấy thì chạy động cơ Honda G200 thì hiệu quả chặt lúa nó như thế nào đấy với là uh, cái độ hoạt động của nó như thế nào đấy máy hoạt động ra sao thì cái đấy để làm rõ thắc mắc cho bà con đấy thì hiệu quả nó như thế nào đấy thì sau đây tôi sẽ khởi động máy đấy khi vận chuyển máy đến bà con thì động cơ với là máy sẽ được tháo rời tại vì trong quá trình vận chuyển thì nó cho dễ dàng đấy khi bà con ờ, máy đến nơi thì bà con có thể ờ, lắp ráp ờ, động cơ vào vào máy thì cũng khá đơn giản thôi đấy thì nó truyền động qua bu loa đôi, dây cu loa đôi, đôi đây đây với là động cơ đây đấy, khi nào khởi động thì mình sẽ bật nút on rơm vâng, rạ dạ, nó chảy ra còn lúa thế đây